trong một năm vừa qua dịch bệnh covid đã làm ảnh hưởng đời sống ờ, đi lại và hàng hóa của công ty ờ, khó khăn à, hiện tại thì cũng hàng hóa cũng đã tốt hơn trước rồi đầy khó khăn và thách thức do ảnh hưởng dịch Covid-19. Nhưng cán bộ công nhân viên đã đồng lòng hết sức mình để vượt qua. À, xuân nhâm dần 2022 tôi thay mặt nhà máy ống nhựa Truman à, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ công nhân viên chúc cho công ty ống nhựa Truman và tập đoàn Tân Á Tài Thành luôn luôn phát triển vững mạnh thì trong năm vừa qua thì cả nước ờ, bùng phát dịch thì cả nước thật sự khó khăn mình chính thức là tập vụ mình phải vô lau chùi quét tại vì bụi nghỉ lâu thì bụi bặm nó sẽ dơ đó rồi một tuần chỉ đi được hai ngày thì nói ngay cuộc sống rất là khó khăn nhưng mà mình cũng phải cố gắng cả nước chứ không phải vì mình cầu mong cho năm mới thì à, dịch bệnh sẽ hết đi sẽ mau chóng vào phòng để ờ, cả nước mình có công an việc làm ổn định hơn khỏe Em đại diện cho tên dịch vụ sau bán hàng chúc tập đoàn Tân Á Đại Thành nói chung và công ty TDL đó riêng sẽ luôn vững mạnh và phát triển hơn nữa ạ. Chúc mừng năm mới! đại diện phòng trợ kinh doanh dự án Việt Nam xin chúc uh, ban lãnh đạo toàn nhiều sức khỏe nhiều thành công và luôn có những cái định hướng đúng đắn để lãnh đạo anh em trong tập đoàn đạt được những thành công mới trong năm mới và đạt được những cái chỉ tiêu đề ra trong năm mới. Năm sau, chính sách của cán bộ công nhân viên thay đổi, củng cố cho đời sống cán bộ công nhân viên tốt hơn, phát triển hơn. Qua đó, em đại diện phòng nhân sự cũng chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc tập đoàn công ty luôn luôn phát triển vững mạnh à, và cũng qua năm mới xin chúc các ờ, doanh nghiệp và các anh em công nhân được nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng chúc tất cả cán bộ nhân viên năm mới vui vẻ hạnh phúc và có nhiều sức khỏe để tạo ra những sản phẩm chất lượng uy tín đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế xin chào năm mới chúc hội đồng quản trị à, ban tổng giám đốc một năm mới dồi dào sức khỏe luôn có nhiều những thành công và những cái định hướng mới trong sự nghiệp phát triển của Tân Á Đại Thành. Chúc mừng năm mới!